Hôm nay bầu trời lại mưa vì anh gán ngủ nhưng không được Anh càng nhắm mắt thì hai hàng mi nó cố chảy ra từng dòng nước Không biết vậy vì một người nào đó mà con tim anh vẫn lạnh thêm Nên nỗi buồn đó nó cứ ùa về làm anh thức trắng thức cả đêm Suy nghĩ cố gắng để tìm ai đó tay vai rồi tìm người thứ hai Nhưng đâu có ai mà chị yêu anh khi thằng nhà nghèo còn lỡ dạy Ừ em nói đúng ba mẹ em cấm vì do em còn phải đi học Lo cho tương lai của em sau này á Càng gáp thì càng khóc Không hiểu tại sao ba mẹ em cấm lại yêu anh rồi thời gian đó làm cho anh đau làm cho anh đau từng đêm lạnh tin nhắn ngày đó vẫn thẹn ngưng kèo anh hôm nay ăn gì chưa không dám trả lời vì sợ ai đó tức chắn cùng anh như ngày bữa đã nói khi yêu anh vẫn một lòng giữ em ở mãi bên cạnh bên nhưng sau hôm nay gia đình cấm cản khi hai chúng ta vừa mới đến anh đủ bận lệnh để nói yêu anh nhưng sợ ba mẹ em lại cấm cản vì sợ nhà nghèo sợ con mình khổ cố gắng buông xuôi theo thời gian giọt nước mắt anh gửi cho em mà ba mẹ em có biết đâu ba mẹ em nói anh là tầng nghèo nên không gả em về làm dâu cũng vì đồng tiền anh sẽ cố gắng để anh thành công trong cuộc sống sẽ cưới em về làm dâu nhà anh nhưng điều ngược lại là bằng không anh thì làm hồ hàng ngày vất vả để kiếm đồng tiền bằng mồ hôi có em là niềm động lực để em thúc đẩy quay về bên tôi anh đủ bản lĩnh để nói yêu em nhưng sợ ba mẹ em lại cấm cản vì sợ nhà nghèo sợ con mình khổ cố gắng buông xuôi theo thời gian nhưng em đến nó rồi trong nắng nó mang em đi có không em chút tình cảm để lại mình anh thì làm được gì xa như em không yêu quá mức để rồi được gọi là thằng ích kỷ xa như em hiểu hết trong anh nó thì đâu đã chia tay làm chi do nó mang em đến nó rồi cơn nắng nó mang em đi có không em chút tình cảm để lại mình anh thì làm được gì xa như anh không yêu quá mức để rồi được gọi là thằng ích kỷ xa như anh hiểu hết trong em á thì đâu đã chia tay làm chi